chuyện Cá ngồi động là ngồi lâu nó không ngồi nữa thôi đứng dậy dạ. ăn là phải mang đi mà đi đi bụng nhỏ là ăn hắn anh chấm tay cầu trường bánh bỏ vô để thịt đấy để thịt chân mặn luôn nhá để bình mặn